Xin chào à, toàn thể anh em Đây, Cái video ngày hôm nay tôi muốn uh, chia sẻ cho anh em bộ hột tài xỉu không tan mới nhất 2021 này cho anh em nhé. Thì cái bộ hột tài xỉu này là do chính tay tôi làm và chia sẻ cho anh em Đấy, chỉ đây chính là cái bộ hột tài xỉu cây Cái bộ hột tài xỉu này anh em cũng đã qua nghe qua rất là nhiều và có rất là nhiều anh em đã tìm kiếm cái bộ hột tài xỉu này nhưng mà vẫn chưa tìm thấy Đấy, thì cái video này anh em có thể là liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình để anh em có thể được tìm thấy và anh em có thể sở hữu được cái bộ hột tài xỉu cây này để anh em đi chơi tài xỉu nó hiệu quả cái bộ hột này đi rất là đều thứ nhất là đi đều thứ hai là bộ hột này đi có tỷ lệ khôn rất là cao nhé thì tôi cũng đã test qua cái bộ hột này rồi và tôi cũng đã đi đánh cái bộ hột này rồi Đấy, cái tỷ lệ mà bộ hột này nó đi anh em lắc tài xỉu anh em nó biết bộ hột này nó đi khôn cực kỳ khôn cho anh em nhé nói ở trên video này thì anh em không tin nhưng mà anh em nào mà muốn tận tay test cái bộ hột tài xỉu này thì anh em cứ lên đến xe miền Tây anh em alo cho tôi tôi là Sơn Tài xỉu tôi ở bên xe miền Tây anh em cứ alo cái số điện thoại trên màn hình thì tôi sẽ tôi sẽ ra đón anh em nhé đây chính là cái bộ hột mà do chính tay tôi làm và muốn chia sẻ cho anh em những anh em làm tay cái mà anh em cũng chưa có bộ hột nào chưa có bộ hột nào ưng ý và chưa có bộ hột mà nó đi theo ý muốn của anh em ấy, thì là anh em cứ liên hệ với tôi nhé thì uh, trước tiên và tôi sẽ thử cho anh em cái nam châm trước này Đấy. nam châm trước này Đấy nói về à, cái bộ hột này thì là cái bộ hột này nó cực kỳ đẹp cho anh em nhé Đấy, cực kỳ đẹp thì tôi cũng uh, so sánh luôn cho anh em hai cái bộ này, anh em thấy so sánh luôn hai bộ nhé Đấy, so sánh luôn hai bộ cái bộ một à, uh, hột tài xỉu cây này nó rất là đẹp đẹp hơn rất là nhiều Đấy, anh em thấy không đẹp hơn rất là nhiều đấy thì ờ, cái cách đi của nó nữa cái cách đi của nó thì nó như thế nào để cho anh em có thể là muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu này thì đây để thử giúp cho anh em cái tăng tích của nó này à, trời ơi trong dã man luôn nhé. đẹp dã man Đấy. thấy không anh em xem ở trên ờ, màn hình thì nó sẽ rất là chói tại vì là nó rất là trong Đấy. Trời ơi, quá trong luôn và cuối cùng nó chính là cái ờ, cuối cùng nó chính là thử cho anh em nước muối đây thử cho anh em nước muối này đó thử cho anh em nước muối ok ok Đấy. đây chính là cái bộ hột à, tài xỉu cây Đấy, bộ hột tài xỉu cây rất là đẹp đúng không anh em Đấy. em thấy không bộ hột đẹp ừ. rất là đẹp Đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em Đấy, test cho anh em thì cái bộ hột này nó đi như thế nào để cho anh em có thể nói được là cái bộ hột tài xỉu này nó đi khôn nhé Đấy, thì cái bộ hột này nó đi rất là đều khi mà anh em đến sân chơi thì anh em lắc như vậy nó sẽ rất là đều Đấy, tài này đó chén to như này thì anh em lắc bình thường thôi nó cũng sẽ về xỉu cho anh em đó ba ba bốn không anh em tiếp tục này Đấy, chén này tiếp tục cái tài này đó bão tứ luôn này đó tiếp tục cho anh em này Đấy, chén này thường thường là anh em thấy bão tài bão tứ bão tứ thì là anh em sẽ đánh gì tam tài tứ xỉu đúng không cái này sẽ về xỉu nhưng cái bộ hột đi như thế nào đấy, thì cũng do anh em lắc một phần nữa thì anh em có thể điều chỉnh nó lên tài hay là điều chỉnh nó xuống xỉu cũng rất là đơn giản thôi nhá chỉ cần một chút thôi là anh em có thể là lắc được nó lên tài chỉ trái này tôi thiên về bên tài hơn tôi sẽ à, tôi lắc về bên tài nó nhiều hơn thì là nó sẽ tỷ lệ liên tài nó sẽ rất là cao đó, 552 đúng không anh em đấy thì đây chính là cái, ờ, cái cách mà cái bộ hột này nó đi đấy, nó đi khi mà anh em lắc bình thường thì ờ, nó sẽ đi uh, rất là đều đấy, đi rất là đều đấy thì còn cái giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu cây này nó như thế nào đấy thì anh em có thể là đến cơ sở anh em uh, mua cái bộ hột tài xỉu này mua bộ hột tài xỉu cây này thì tôi sẽ chia sẻ và tôi sẽ uh, hướng dẫn cho anh em cái cách lắc thì bây giờ tôi vào tôi sẽ giữ tài giữ xỉu một vài chén để cho anh em thấy được nhé đang tài đúng không tôi sẽ giữ tài cho anh em này ba ba năm này tiếp tục giữ tài cho anh em này hai năm sáu này tiếp tục giữ tài nhé ba năm ba bốn năm này tiếp tục giữ tài này Đấy, 1 4 6 này tiếp tục giữ tài tiếp này 3 3 5 tiếp này tiếp tục giữ tài cho anh em này Đấy, 4 5 6 tiếp này Đấy, 5 6 6 này đúng không anh em giữ tài nhiều quá rồi xuống xỉu nhá xuống xỉu này Đấy, 2 26 đúng không anh em giữ xỉu cho anh em một hai chén này Đấy, như chén này cũng hơi khó nên là tôi chỉ có tầm 60 phần trăm là tôi giữ được xỉu chén này thôi nhé đấy chén này hơi khó bởi vì à, cái chén 662 thì là khi mà anh em giữ được xỉu rất là khó rất là khó luôn nhé à, thì xin lỗi anh em chén đấy thì tôi lắc cho anh em chén này về này đấy thì tôi sẽ giữ xỉu luôn cho anh em này đó, 114 này đó, 133 này tiếp tục giữ xỉu này Đấy, 135 này Đấy, 126 này đó thì cái này về à, lên tài, đấy thì đây chính là cái à, bộ tài xỉu cây bộ tài xỉu không tang mới nhất 2021 này đấy, dành cho anh em đi lắc tài xỉu hay anh em đi chơi tài xỉu bịp nó mang lại hiệu quả